cho chúng ta ba nháy ngày hôm nay không hai được nổ về chúng ta ba nháy niềm vui nhân ba cho tất cả anh em ngày hôm nay đã chiến thắng phải không ạ lô tô kép ngày hôm nay cũng được thể hiện như là 33 nổ về chúng ta một nháy 22 nổ về chúng ta một nháy anh em nhé và 99 được nổ về chúng ta một nháy anh em ạ